Bác sĩ biết rằng ngủ thẳng giấc buổi tối là yếu tố quan trọng nhất giúp bé phát triển khỏe mạnh. Đó là lý do Pampers là lựa chọn ưu tiên của các bệnh viện trên thế giới. Pampers Fresh and Dry mới với gel siêu khô độc đáo có thể thấm toàn bộ nước tiểu của bé trong đêm để giữ cho bé khô ráo suốt 10 giờ và có được giấc ngủ cần thiết cho sự phát triển. Pampers Fresh and Dry mới lựa chọn ưu tiên của các bệnh viện giá mới rất vừa túi tiền.